Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay mình lại sửa cái lo kéo ha lo kéo này thì Có à, nói là nó cấm điện thì nó hát bình thường Nhưng mà khi mà hát bình á Thì nó không vào à, Lúc đầu thì à, nó cũng vậy Nhưng mà ta đem đi bảo hành <coughs> Đem đi à, bảo hành xong rồi về thì xài được ngày Thì nó lại bị nữa thì giờ đối với những cái dòng này mọi người xài á thì à, bây giờ mình sẽ kiểm tra nha kiểm tra cho mọi người xem thì trước tiên mình sẽ cắm điện nè đây mọi người thấy rè điện nó đã vào nè thì mình bắt AC DC nó chắc này nó không lên phải mà mình tắt này mình mở xuống AC nè đó thì AC nó lên vậy thì mạch nó hoạt động tốt nha rồi còn ở đây thì mình sẽ hạ xuống hạ xuống cho mình ở đây là cái phần bình hạ xuống ép xuống luôn đợi tiếp rồi ở đây là cái phần bình mình sẽ tháo ra luôn ha là một cách đơn giản và cái này này hôm qua mình đã kiểm tra cho khách xem rồi nhưng mà họ nói là ít có ai ờ, kiểm tra cho xem bây giờ mình sẽ à, tháo ra đây này khi mà mạch nguồn nó hoạt động tốt sáng xe nó hơi ờ, nhồi ha đó, khi mà cái mặt sạc tốt thì trước tiên á là cái chỗ này là mình đo sẽ có cái tầm khoảng 15V ờ, hoặc 14V hay 12V là tối đa ha tối thiểu chứ tối thiểu là phải 12V ha người thấy ha đó thì mình sẽ đo mình đang cắm điện nha rồi ừ. đây nó có 0.5 ờ, volt ừ. mà 0.5 này thì không thể nào nó nó hát cho được cái cái lo kéo ha có sạc không có đường nào sạc hết ha thì là chắc chắn một điều là cái này là nó bị bị hư bình đó, hư mạch sạc bình mình thay bình khác vào thì nếu mà nó có bình thì nó sẽ hát được trong vòng bao nhiêu phút nó sẽ hết bình thì nó cũng sẽ trở lại bình thường thôi ví dụ mình thay bình là cũng không hết ha rồi bây giờ mình sẽ máu cái mạch ra rồi mình để đây đi ha để đây đi rồi ốc con ốc qua đâu rồi đại vô đi gắn đỡ đi rồi một tí mình sẽ kiểm tra bình xem cái bình nó còn tốt hay không tại vì cái này cũng bị lâu rồi ở đây nha nguồn nó vẫn chạy nè à, nguồn nó vẫn chạy nhưng mà lại không lên mình sẽ tháo ra còn cái phần này thì nó biết nó dán keo hay sao nó mình bị cỡ nào bị nó cũng không ra luôn không có đường nào ra hết thì mình sẽ tháo ra mình đẩy từ trong ra ha rồi đợi mình ở đây là mình tháo ra nè thì cái mạch sạc mà nó có sạc được hay không á thì trước tiên đây là cái giáp bình này ha thì bắt buộc cái chỗ này á là nó phải có tầm 14V ha. Thì tầm 12 đến 14V thôi Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nữa. Đây. Đây. Có đèn nè Đèn này báo không bình thôi Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một cái đồng hồ Thank you. đây để dưới này đi cũng hơi to rồi mình sẽ đo ngay đây phải có 12 đến 14 thôi à, 0.5 ở chỗ này là không có von ha rồi cái nguồn ở đây cái nguồn ở đây nè. rồi cái nguồn vào nè thì chỗ này nó phải có 15V quá à, 15.5V không chính xác lắm nhưng mà mình đoán là cái tầm nó cái cái cái, cái nó về này có nè ha vậy thì ở đây là nó chỉ có vì cái phần mạch sạc ha <coughs> đây mình rút điện ra ở đây ờ, nó qua một cái cầu chì đây 12V này nó qua một cái cầu chì cho vào cái tụ đây thì từ đây qua đây là cái cầu chì và có một con IC nha IC này à, nó gần với công tắc mà nó gần với à, chân sạc ha. Rồi mình coi con này con gì đây kính gọi nằm đây rồi mình sẽ à, kiểm tra đem con nào con này hay là cái con IC này nó đi vào cái chân sạc ha rồi đây là khi mình kiểm tra thì mình à, tìm hiểu những cái con à, linh kiện á thì mình à, thấy cái con này là cái con 4007 à, ha à. Ừ. Đây là con 4007 ha Đây là con mốt phép đôi ha Mốt phép đôi Còn cái con này là 3843 3843B đây là cái con à, sung ha à, con này con tạo sung cho cái con móc phết còn à, cái con à, con IC này này là LM 3 358 ha. con IC này thì à, đây là con IC báo sạc á báo sạc con mạch nguồn này thì nó sử dụng nguồn trực tiếp ha nó sử dụng nguồn trực tiếp <clears throat> nó ngắt nguồn vào chứ không có ờ, ngắt nguồn ra đây thì ở đây mình sẽ ờ, kiểm tra thì mình nói với mọi người á thì ờ, coi nó đi đến chân con nào thì mình phân trở lại ha rồi mình mở thang đo tiếp ha rồi thì cái phần sạc thì không có dính dáng gì tới mấy con này đâu ha. con này con này con này cũng không có dính dáng thì cái con này chủ yếu để báo sạc thôi nếu mà nó báo sai thì có khả năng thì nó chết thì mình thay thôi thì con này là cái con uh, móc hết kép còn con này là để tạo dao động ha rồi vậy thì mấy con này mình không quan tâm nữa mình chỉ quan tâm cái đường sạc thì mình coi cái mình bật thì thấy nó hơi khó đây à, cái đây là cái nguồn sạc nguồn sạc à, cái này là mát mát chung ha rồi nó không qua rồi. đây nó đi tới đây qua không vô đây nó đi tới đây ha đồng hồ mình để xa quá đó để đồng hồ về đi ha cho nó dễ nhìn đây lên đèn qua đây này không lên ha cái này nó có qua diode này, một chiều lên một chiều không lên ha <coughs> tức là từ đây nó có qua con diode cái này như cái cầu chì không lên phải cầu chì à, đúng rồi đây đây con này con cầu chì thôi để mình nói tắt thử nha có nói tắt thì cũng nói còn nhỏ nhỏ thôi lấy một con dây điện mảnh mảnh lên mình thử nói cái phần linh kiện thì không có thể nào mà nhớ hết và không không thể nào mà biết hết được à, do đó là mọi người làm thì chịu khó tra nó rồi. rồi mình sẽ đo lại đây nguồn đây bên ngoài tương dương đây rồi chưa dính lắm đây à, mọi người thấy nó đi nguồn trực tiếp không ngày hôm qua tới đây à, đây là sạc có thể được rồi đó <coughs> rồi mình sẽ cấm điện ha nói chung thì ờ, làm cái nghề này á, thì có những cái bệnh nó cũng đơn giản mà cũng có những cái bệnh nó khó chứ không phải cái bệnh nào cũng giống nhau đây đèn báo lên rồi nè đèn full lên Rồi. 15V ha. Này. Rồi có 15V. Đó như vậy là cái mạch bình của mình nó đã ok rồi đó, để mình chấm thay luôn đi, thay cái con này. Đợi đi. Để mình Rồi. Đây là khi mình nói nè. Mình dùng cái con này của ông Ly nè thì nó cũng là điện trở cầu chì đó chẳng có gì nhưng mà quát cái nó quát nó càng cao thì càng tốt vì của bản thân của nó là một ôm à, nó bị nứt lòng đôi luôn cái này nó nứt sẵn chứ không phải mình cậy đâu nứt sẵn ra luôn mình mở ra là nó bị nứt rồi mình à, lấy cái con này mình cũng có con này nhưng mà khỏi đi lấy nó công vì có cái gì dụng lấy cũng được đây, là con âm ly à, mình sẽ cắm điện nha mọi người xem coi cái được ổn không <coughs> đây à lên giờ để mình bỏ điện vào mình sạc xem cái nó nó có bị đứt nữa không cộng nhiêu cộng thì à, mỗi một cái bệnh của nó thì nó khác nhau ha chứ không có cái nào giống cái nào cả thì à, anh em mà chia sẻ ở trên á thì cảm thấy mình áp dụng vô được cái à, bệnh nào á thì mình áp dụng thôi chứ à, đang phun à, mở hả à, tắt thử cái này hình như là cái con báo nó bị sai hay sao sao mà nó ờ, báo kỳ quá nó lên full nó là đầy bên đó quên đấy chứ đúng rồi cái này ờ, full này là nó nó báo đầy bình rồi cái đèn này nó hơi mờ lại nè nó hơi mờ lại để mình à, tháo ra thử coi full này là nó báo bình gần đầy ha tại vì mình à, đem à, cái bình nó hơi yếu mình đem ra ngoài mình sạc quên chết mẹ rồi. đây 12.6V Ủa, cái đồng hồ rồi 12.6V bình gần đây rồi như vậy thì ờ, ok rồi đó xem lại cái mặt sạc lại ha rồi 15V có ha rồi mình rút điện mình cắm lại thử nó bị đứt cầu chì nữa không để cho nó ờ, hết đèn để mình cắm lên thử nó có bị đứt cầu chì không nãy rút ra cắm vào là đứt cầu chì rồi như vậy là mạch hoạt động tốt ha thì uh, mục đích của mình nó làm cái video này cho những cái người mà dùng ờ, anh chị mà dùng cái lo kéo á thì ờ, mở bình không được mở bình không được thì hát ac được mà hát bình không được thì trước tiên thì mình phải kiểm tra cái mạch sạc của mình ha kiểm tra cái mạch sạc của mình nó có nguồn ra hay không như cái video này mình lấy là mình đo mình đo hai cái nguồn mình đo hai cái nguồn này mình bóp lại đây mình đo hai cái nguồn này nè hai cái chân này nè không có nguồn thì bạn sạc cỡ nào nó cũng không có điện ha không có đó, thì cái cái máy này là đã mua cái bình mới luôn rồi nè hai bình mới về xài được trong vòng khoảng 2 tiếng một tiếng mấy à. hai tiếng gì đó thì nó cúp luôn là trở lại ban đầu là không hát bình được luôn thì cái vấn đề đó là do cái mạch sạc ha chứ không phải do bình rồi bây giờ đi thay cái bình đã rồi đổi cái bình cho người ta thì tức là cái bình nó chưa chắc là đã hư mà mình đã đi đổi cái bình mới thì mình đã tốn tiền rồi thì bây giờ lại đem đi sửa thì chắc chắn là tại cái mạch sạc ha rồi mình bỏ là mình bỏ cái bình rồi là cái tự nhiên mình bỏ tiền không rồi đó rồi thì à, mọi người cố gắng đem cho thợ thợ nó kiểm tra cái mạch sạc à, hai anh em mà mới vào nghề cũng vậy trước khi mà mình thay cái bình mình kiểm tra cái mạch sạc nó có hay không à, đôi khi lu bu quá cái không kiểm tra tới là kêu thay bình cái thay thay luôn thì cái đó cũng không có tốt ta đem lại thì nó không tốt rồi thì video của mình đến đây là hết ha rồi mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình à, còn cái cái cái bạn nào đó mình không có nhớ tên hỏi mình về cái mạch sạc này Đây. bạn nào ở tây ninh ở long an gì đó mình quên rồi đây cái mạch sạc này nó là bạn sạc không được ha bạn sạc ờ, không được nhưng mà mình thấy nó hoạt động tốt và ok luôn thì cái nguyên lý của nó nó, nó giống như cái cái cái cái mạch này nè sạc trực tiếp sạc trực tiếp ngắt đầu vào chứ không ngắt điện đầu ra thì cái đó thì xài cái đó ampe nó nó cao à, à, bình ampe cao cỡ nào mình sạc vẫn được ha như cái này cũng vậy cái này cái này nó có hay là nó cài đặt được ha nó cài đặt được cái nguồn sạc thấp xuống cũng được mà nguồn sạc cao cũng được ngắt cao cũng được nhưng mà cái này mình thấy à, áp dụng cho cái bình 12V ở đây nè mình tính à, độ cho cái mạch này đây à. À, đây cái mạch này nó đang bị ờ, hư à, mình thấy linh kiện nó kết nối lỏng lẻo quá. rồi đó là mình tính đổi cái mạch sạc này ha bỏ cái mạch sạc này thành cái mạch sạc này rồi à, để mình có thời gian mình sẽ làm một cái video để gửi đến bạn luôn ha chứ mình cũng không có làm có mình quay nó cũng hơi khó thì ờ, để mình sửa cái cái cái, cái mạch ờ, mạch sạc này rồi mình sẽ làm cái video này mình hướng dẫn bạn kết nối luôn nó nói là trên mạng có nhiều không hiểu nhưng mình thấy thì nói chung là mình cũng tìm hiểu thôi mua thì liên hệ với cái người bán thì hỏi người ta thì cái cách câu à, rồi xin chào mọi người nha